giọt chén ly trà cất nơi à tiếng thái xin nghĩa dâng mời mỗi người một chén ly cùng rằng chén trà thơm mùi thơm đi ngát ngào đầy khúc ca hoan mời chào tay ai nâng nghĩa chuyên cha mang đi lời ca quan hỏi dạt rào thiết tha cười bao tâm tình mãi nhớ thầy à. mấy khi khách đến chơi nhà đốt than quạt nước pha trà người sơi trà này quý vậy người ơi người sơi mỗi chén cho chúng em vui lòng ngày hôm nay con họ tới chơi nhà câu ca câu sướng cũng hay không trà không rượu mà say mới tài mì chén đi trà sóng ơi hà xanh hương đầm mí đà phong y vị thanh nhị tuyệt đi già còn vẫn thương dù uống qua một lần mãi ngất ngây với hương mì trà tòa thơm đi ngát lắng nắng reo vàng trên đôi biếc nghĩa trai vàng chiến cha đường thắm